Đến đây cây cao Trơn lắm đấy Ui thế Xong này rồi. Mần chuột à, đây là cách kiếm thớt này compa của anh em này compa còn vô luôn Đấy, những cái thớt đã đéo xong đây là cục uh, bách xanh tầm một tạ tí nữa sẽ trở ra hết đây cục của tôi đây này có phải để lâu thời gian không hay sử dụng luôn? Sử ừ, luôn. Về mình trà đi là dùng được luôn mà. Đấy, tuần đeo được hai cái rồi. không, chả một đội này chặt cái bảo hai bổ mẹ cục to kia nặng người bổ cục to kia ra. <laughs> cứ cạch cạch cạch cạch. ở cái gỗ nghiến này cái mật độ về gỗ của nó rất ừ. cao đúng không ừ. nó chắc đét nên là nó thế mới dùng thớt là dùng thớt nghiến như ở ờ, xuôi toàn giả toàn lấy thớt xà cừ giả thớt nghiến <laughs> đi bán cứ ở thớt nghiến toàn cây xà cừ ờ, đấy nhưng mà đợi làm sao biết dưới xuôi làm sao biết thử như vàng <laughs> không cho lên cho đốt nhỉ thử vàng mà cho đốt cắm thử cắm thử đến đúng cái mắt đấy nó lại cứng quá rồi sao cái này cái này nó chắc này. chắc chắc ừ, ừ có mắt à? này còn tưởng u uh, tưởng u uh thì thôi rồi thất u uh. làm chơi làm chơi thất u nữa <laughs> thất u không chơi được yeah. Dạ. nó đã cứng là một phần rồi một phần là làm thất u này mình băm ấy nhưng mà mùn nó lên ờ nhưng mà chính u là không bao giờ bị bị tước đúng không u thì phải máy phải bằng máy thôi ừ, đéo máy thôi đéo sao được <laughs> mẹ thế mà hôm qua con mẹ kia nó vác cái quả. Ô, cái quả mẹ to hơn đừng to. Ờ, mẹ thế đây mình cầm cái cục mẹ kinh thật đấy quả đấy thớt đẳng cấp nhà hàng ấy ừ. mươi năm mươi đấy 50 60 50 cái quả thớt ở bếp nhà anh cũng được đấy nhờ đặt nhờ đằng sau ấy mẹ quả đấy cũng phải 60 mươi nhờ à. mà anh mẹ mỗi lần ờ, mỗi lần đi đi đi, đi cứ làm gì vần nó ra <laughs> ốm một về như này luôn như này quả này 80 mà ừ. đấy anh ngồi lên vừa <laughs> <laughs> Đấy, anh bác anh bác về đi để chụp ảnh xém nữa đi tôi ui chết mẹ ơi <laughs> được không sao bo nó vào này phải mảnh tay mà à, nghiến này là nghiến mật ừ phải giòn bảo giòn thì thôi nhưng mà mình <laughs> bổ cũng hơi khó <laughs> dễ làm thôi mật Tuấn chuyên môn cao rồi <laughs> vành đấy xem vành đồ nghề đấy đấy mình vào đây mình mới biết là làm cái ừ. tất nhiên nhà mẹ đéo biết được biết được đấy vành còn đều nhau cái nào cũng đều như cái nào luôn à, cách uh, vanh thớt nghiến của anh em dùng một cây tre cái đinh đóng ở giữa đây đóng một cái đinh nữa này quay coi đó đây như này là cũng được một video luôn ừ. video làm thơ thì đấy ừ. lên top trending triệu view tiền đổ vào tài khoản đạt âm ầm <laughs> <laughs> lúc đấy lúc đấy chỉ có việc ở nhà ăn tôm hùm mà kia ờ. <laughs> có tiền thôi chứ Quay lại làm thớt gọi là gì? Thớt to nhất Việt Nam. Siêu to, siêu to, siêu khổng lồ. <laughs> quy trình đẽo ra một cái thớt này. Dạ, tay thật tránh ra có sản phẩm mang về giờ đấy hơi nhiều sản phẩm đấy tính ra hôm qua uống rượu xong phải đi về khi đi về nhanh đấy ừ. hôm qua thì thẹn leo lên kia chả thấy gì sáng nay xuống khó đấy <laughs> sáng đi dồn ra dồn rén hôm qua đi phương phăng giờ tuấn nuôi sắc nhiều, chặt cũng bùm bụp rồi còn rượu thì các ông uống nốt Chết rồi mẹ tối qua chỉ đi mò mẹ rượu rồi ông đợi, mẹ uống mẹ hết rồi uống hết rồi cho em xin <laughs> anh san đang đây mẹ em đi ngủ ừ. chứ không vậy em phải ngồi lúc nữa yeah. chú cấp tập quá chuyển trạng thái <laughs> từ chén sang cốc người ta là cái giảm dần ờ, đây tăng tốc sốc tí thôi là tôi mang ra khỏi rừng là 25 nghìn của đâu 50 nghìn một cái ừ. <laughs> mang ra là có tiền rồi cái này khúc này mang ra là bán cho thằng nào chưa chưa bán cho anh đi ba anh em ừ. bán nhau và giá bao nhiêu bán cho anh khúc nào khúc này này khúc to này đang tính lê ra được không <laughs> đấy cái ra được bán cho anh sợ có ai đặt rồi thì hay là ấy thì ra để xong uh, kéo về nhà hay như nào thì xong anh đánh xe anh xuống anh chở nhá đặt nhé để nhà tuấn ừ để nhà tuấn để anh đánh bao nhiêu giá bao nhiêu vào anh để anh uh, về xin tiền vợ <laughs> anh quất luôn có quả mặt bàn kia là nhất đợt này là anh chơi lớn luôn đợt này anh chơi lớn luôn đây không đợt, lim dim đợt trước anh lết anh ra <laughs> được vào được nhưng mà đợt này cũng chơi mấy sản phẩm liền chơi lớn luôn chơi lớn luôn về bảo vợ ở đấy anh đi rừng anh lấy được cái cúc ừ. to kia để về làm anh vác ra đấy đúng không mặt bàn đấy lúc làm đã có thớt rồi thớt là anh em bảo là ra nếu mà ra được ngoài đường nữa thì mỗi cái thớt này cũng phải 50 nghìn Đấy, thế mà đến tay được uh, khách hàng là mỗi thớt này cũng phải 200 <laughs> nếu mà trà trước đàng hoàng mà đóng ấy vào là mỗi cái đấy 500 đấy. Yeah. Đấy, từ sáng giờ anh em tranh thủ làm được mấy cái thớt này. Kỷ niệm anh em. Ừ, kỷ niệm anh em ăn Tết. Nhà là nấu bánh trưng mà chưa có <laughs> củi thì đừng có anh em đừng có <laughs> nhồi vào phí công của anh em lắm nhỉ. xuống đến nơi Tuấn đang à, mần chuột chuột to phết đấy con này to đấy đây ờ, ba xiên thịt nướng này trước mẹ lông nó dày phết nhỉ dày nó mới ấm Tết mà kiếm được chục con này nhân ừ. Đấy, ừ. ngày Tết. trước, trước ờ, Tuấn Tết kiếm được chục con rồi ngồi. Trước Tuấn bảo đi được mẹ hai chục con cơ mà. Mẹ. Mỗi ngày đấy. Mẹ. Năm năm ngoái năm kia cái ngăn tủ lạnh của nhà em đời hai ngăn. Ui, mẹ sướng. Bảo sao năm nay nó hết chuột này. Cứ giáp Tết về bán được giá đấy. Ừ. Con này bán được uh, ờ, 70 nghìn không? Được. Đây con tổ này mẹ. Có cương mua 80 mà. Ừ, 80 nó làm sạch rồi. Tân Ngày Tết em bán 100 nghìn một con. Ừ, mua một Năm ngoái mới tiền chuột này đủ mua đủ Tết, sắm Tết. Thế thế nào chuột bây giờ hiếm thế. Ông bẫy hết rồi. <laughs> Ờ. Thế mà ông rủ bọn tôi vào đây nhưng mà em có vào bên này đâu em vào bên kia đi cả vùng này chứ ông <laughs> Chuột con này ngon này nó ngày nó phải đi 50 km Chuột chạy bộ rái này Rồi. rái đấy ăn được không nhỉ ôi ăn ngon chả ăn đấy còn gì nữa hôm trước ăn không nhỉ ừ cả hết <laughs> cả vấn đề chuyên gia làm chuột này. cho thịt vào đấy cho đi nhớ xoay uhm, nhựa ngon V90 nhựa không thấy dài nhỉ 13 đang bảo đây không dài à, một hai giờ sáng nó mới ra nhưng mà lúc đấy thì ai ướp ngon ha ờ. phong làm gì? Chơi Câu à? Bật nhạc nghe không? Chơi chơi Lớp màu nằm đấy nè Tối nay anh em lên hàng ngủ à? Ăn xong rồi uống rượu Tí nữa uống rượu Quay cho anh em xem Tối nay hơi tươi đấy phủ ra xuống rồi à, món chuột uh, hoa chuối đập món chân gà bóng đêm à gõ là được sao em nặng hơn tí không đập chứ em cũng đập đập mẹ cánh tay <laughs> giá được nữa <laughs> là ờ, ờ, mày giữ chứ mày... ai bảo tay chú to hơn tay nó đập không để ý rồi xong bấm đèn đi cho khác đập <laughs> cánh tay đấy đập chuẩn cơ gãi gãi đi à. Ừ. <laughs> ăn là ăn cái ấy à ăn cái búp ở trong nha ok ừ, chuột nấu qua chuối không thôi nữa đây này đây kìa anh trung lấy đuôi em cái ngon là cường kỳ cường kỳ cái này trong làng ra dạ, mẹ ông vừa đổ thêm nước vào bao nhiêu nước vào rồi xuống ngay thế tôi lại là chân gà bóng đêm này tí là bắt đầu Khí, khí nó chén như sao? Có cả món chân gà bóng đêm cả. Đen quá. Đen. Ừ, rửa hoàng tử bóng đêm không? Ồ này vẫn chưa được rồi, tí rồi thêm già tí nữa. Mềm lắm. Thử thử chất lượng nào. Chất lượng tuyệt vời tí phải cho lại một lượt nó nóng không, cho vào nước luộc gà kia đâu à nước luộc gà đây nước cạn mẹ nhưng mà cho muối chưa cho muối gì chứ này cho chuột cho muối rồi chứ nhỉ từ từ để hỏi chưa cho rồi Hả? anh quên nước luộc anh cho rồi xong ấy lại rào chuột lại cho tiếp rồi ấy bây giờ thử thử đã đâu đảo chuột chưa đảo rồi cho chưa đảo cho gì nữa thế bây giờ đợi nó sôi lên thử tí xong rồi cứ bình tĩnh bình tĩnh đêm còn dài mà dao của con để đây nhá thịt này ông còn kêu chưa chín à? không cho nó ra bì này này cho nó thì theo theo thì được chưa ui này này màu lên này màu quá đỉnh ui, rồi đỉnh luôn. đẹp hơn là trước bao nhiêu hết rồi xẻ thôi à, anh coi cái găng tay này đấy găng tay um, xẻ đấy đi ඉදිරියට tay වුසේ <laughs> đồng thử xem cái nào luôn đâu anh đông một cái thôi chứ tráng làm gì tráng đeo cái cây này à, cây nó sạch cây còn hơn cả nước ấy nó vừa mới lạo đấy nó rơi vào trong này Trời thế thế được rồi. Thế uống một đêm mới được. Uống như vậy hoi, kêu bảo là tôi làm lại không Ờ thế được. Dạ, còn có phải là tôi trà cái À, đến giờ rồi. Mời các anh em nhá. Tôi ăn chay, tôi ăn này. À, ngô này, thịt nướng này. Uh, gà này, bát tôi đồng. Bát chấm này. Cái nồi kia mang xuống đây. Chén uống rượu này. Anh à, nhắm nhấp à. Thịt chuột này ủa thịt chuột cho vào bát kia nhỉ? Ừ. Đây bát chia ra làm hai bát hai đầu được hai bát hai đầu. Không có mua. hẳn ra hai bát hai đầu luôn. Đây bát chuột thôi chứ. Đây bát con này múc này. đây. Ui, mẹ đừng thất này. Đây nướng đầu ấy. Ông lười, lười, lười. Mày lấy cái bát này mày múc cho anh. À, làm hai cái bát đấy là xong. Thì ở đấy mày múc mà đến sáng mai. Ủa cá bỏ ra. Ừ. Nuôi mẹ đây chuột nó còn chê cơ mà ừ. còn cái gì ăn đâu mũ dưới nó câu cái đặt Ý, cái này em mũ cờ mẹ tay run thế làm nhanh chén rượu xin được chén luôn chuột chưa được chén nào cái nó này năm con chuột khác cái đéo gì ờ, cái của con gà cái gà Ủa, một thế nhỉ Ôi một tí chuột nó qua chuối đập này Đây 3 bát rồi anh à, bát thôi Còn cái đấy đậy cho nóng Đậy cho nóng Thích nóng thì vứt mẹ dưới kia Nó sưng này kìa Đâu? sưng đấy Sưng thật đây này Mẹ sưng tròn vo luôn này Đau thật Đau thật thà đấy uống thì nó mới hết được Đấy, của ban này hết hết cái rồi thôi thôi thôi, thôi. để đấy để, để tí múc vào để tí cho nó đóng cái múc hết rồi đây được được được, <laughs> được. anh em sắp tới nha đấy đấy chưa ơi tin ơi còn đống đống cá là sau đống cá anh bỏ kia được tí ăn cơm đấy ăn này có hết thế nào dịch về em tí chị anh bỏ ra nó đang kệ nó đây đang quay thôi mà cái gì nóng để đây để đi luôn đi À, anh em. Ôi, mời tất cả anh em nhá. Sơn nào đâu. Hảo Hà lưng Sơn đâu. Dạ, Tí, từ từ, xong quả này phải hô phát để cho nó lưng sơn đâu. Xong rồi phải bắt nhịp nhá. Xong rồi ném chén đi, đi luôn à? Ném luôn. <laughs> Một tiếng làm chén đi mà. Tiếng làm chén uống xong quay ném luôn. Đã đâu chén đâu. Ờ, à, dạ. Rồi. Dạ vâng. Hảo Hà Nâng Sơn bạc. Hai ba rơ. Hai ba rơ. Hai ba. Được đấy. Thế nó vang rừng núi này. À, uống hết à? à hết luôn, cái này bé tí. Đâu Uống hết rồi em. À, chưa thấy gì. hết cái gì nữa. Hết thật. Hết mà chưa thấy gì. <laughs> hết mất rồi mà chưa thấy gì. À, bắt tay nhau cái nhỉ? Anh em là tới đây. Vâng. Đây. Dạ. À, dạ. à, dạ. vâng. Đấy, à, rực rỡ. hôm này cũng biết bên bản vặt nó có nghe thấy không? nghe thử thấy cũng rồi làm đi anh em ơi anh em ơi chị đâu đây kia chắc không vào được đội an á giờ vào gì nữa giờ vào gì nữa thôi mời anh em nhé ừ. hôm nay là ngày đầu tiên ừ. thì à, gỗ cũng đã lấy về được rồi bây giờ là anh em chúng tôi sẽ đang định ăn ra ăn. nó xin miếng ra ăn để lấy ừ. sức thôi còn mệt lắm rồi rồi xin, xin chào và hẹn gặp lại vào sáng mai nhá các bạn nhá bây giờ ngựa không chở nổi thì bây giờ chuyển sang ngựa chở quần áo còn ờ, hai anh em sẽ vác cái vác cái khu gỗ đi ngựa giờ chỉ chở quần áo thôi còn người thì lại vác gỗ ra trước đây. Đây, đây, đây, ờ, chặt uh, ờ, gợi tí nhá. Đấy, ờ, hai anh em ba ờ, cụ đi sau nhá anh em đợi ngoài đỉnh dốc nhá ừ